Xin chào tất cả các bạn và bây giờ thì chúng tôi sẽ hướng dẫn với các bạn nếu mà những bạn nào đã tốt nghiệp đại học rồi và muốn theo học cái chương trình thạc sĩ Đài Loan và muốn các lâm của chúng tôi đồng hành để hỗ trợ các bạn thì cần phải chuẩn bị những hồ sơ gì và trên đây là những hồ sơ cần phải chuẩn bị ờ, để chúng ta có thể ờ, hoàn thành được một bộ hồ sơ để có thể sang Đài Loan học thạc sĩ nhé. Đầu tiên đó là bảng điểm đại học các bạn thân mến, đối với các bạn sinh viên đã tốt nghiệp đại học thì chuẩn bị cho chúng tôi bảng điểm đại học bản gốc còn đối với những bạn nào mà đang chưa tốt nghiệp và đang ở trong thời gian kỳ cuối của hệ của hệ đại học thì có thể đến phòng giáo vụ để xin xác nhận bằng điểm của 7 kỳ gần nhất. Và đối đặc biệt với những cái trường liên quan đến như trường đại học Khoa mà thời gian đào tạo là 5 năm thì chúng ta xin bảng điểm của 9 kỳ gần nhất. Ờ, những bạn nào đã tốt nghiệp rồi thì cung cấp cho chúng tôi là bằng tốt nghiệp và bản gốc Chúng tôi xin nhắc lại là tất cả hồ sơ này đều phải là bản gốc bởi vì khi chúng ta đi làm việc ở Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam và chúng ta đi làm việc tại Bộ và Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc thì các cơ quan hiệu quan này đều yêu cầu là bản gốc để đối chiếu ờ, các bản dịch mà cô thầy Cát Lâm sẽ hỗ trợ cho các em trong thời gian tiếp sắp tới. Tiếp theo là hộ chiếu. Các bạn có thể đến công an tỉnh uh, nơi mà đăng ký các em đăng ký hộ khẩu thường trú để chúng ta có thể làm hộ chiếu và nếu trong trường hợp và khi mà chúng ta đang làm hồ sơ mà chưa kịp làm hộ chiếu thì chúng ta có thể là sử dụng cái số chứng minh thư để nộp hồ sơ trước và sau đấy thì khi, à, khi mà à, chúng ta có hộ chiếu rồi thì chúng ta nhanh chóng để có thể bổ sung cho phía bên trường bên Đài Loan bởi vì hệ đối với hệ thạc sĩ thì các trường sẽ có thời gian tuyển sinh cố định Chính vì vậy mà trong quá trình làm việc thì chúng tôi đã bắt gặp có rất nhiều học sinh là chưa kịp làm hộ chiếu. Nên ờ, về phần hộ chiếu này thì chúng ta cũng chú ý thời gian để có thể đi làm. Và thời gian làm hộ chiếu ở Việt Nam và trung bình có thể lấy được hộ chiếu là khoảng 15 12 ngày, có nơi thì đến khoảng 21 ngày nên chúng ta có thể chú ý cái thời gian làm hộ chiếu này. Tiếp theo là chứng minh là trình nếu có. Ờ, đối với hệ thạc sĩ thì rất nhiều trường đại học bên này ở Đài Loan à, có chính sách Ừ, thu hút sinh viên đến Đài Loan du học bằng cách là cấp học bổng. Các cái chính sách học bổng khác nhau như là à, miễn 50% học phí hoặc miễn miễn miễn 100% học phí năm đầu hoặc là miễn 100% học phí và trợ cấp tiền tiêu. Cái mức độ uh, tiền trợ cấp sinh hoạt phí sẽ diễn ra ở, ở trung bình khoảng 5.000 đại tệ cho đến 12.000 đại tệ một tháng. Tiếp theo đó là phần uh, về về phần chứng minh tài chính, chúng tôi xin à, thông báo tiếp đó là à, bởi vì chúng ta đã được hỗ trợ về à, học bổng nếu có rồi, nên là cái chứng minh tài chính này thì chính phủ Đài Loan và văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc thường sẽ yêu cầu khoảng 7.000 đô trở lên là các bạn có thể chuẩn bị cái khoản tiền này để làm sổ tiết kiệm. Và khi nào thì chúng ta sẽ cần sổ chứng minh tài chính. Sổ chứng minh tài chính này chúng ta chỉ cần khi mà chúng ta đi làm visa thôi. Nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Và đặc biệt là hạn là hạn mức uh, thời gian ờ, gửi tiền thì ở chính ở văn phòng kinh tế văn hóa đại Bắc không có yêu không có yêu cầu về kỳ hạn nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm tiếp theo về à, yêu cầu về ảnh thì về ảnh ở đây chúng ta chuẩn bị ảnh 4 x 6 không nền trắng à, chúng tôi nhắc lại là ảnh 4 x 6 không nền trắng và chúng ta chú ý là à, yêu cầu hiệu ảnh chụp và rửa ảnh rõ nét và chúng ta tự chúng ta cảm thấy là cái ảnh đấy phải thực sự đẹp bởi vì À, cái ấn tượng của người phỏng vấn cũng như người xét duyệt visa và dựa vào cái ấn tượng rất quan trọng là ấn tượng ban đầu nên chúng tôi hy vọng rằng là cái ảnh này cũng được các bạn chuẩn bị à, kỹ lưỡng ngoài ra thì về chứng chỉ ngoại ngữ đối với các bạn mà học hệ thạc sĩ và nghiên cứu sinh đối với uh, bằng tiếng Anh thì chúng ta sử dụng chứng chỉ tiếng Anh uh, tiếng Anh thì chúng ta có thể sử dụng chứng chỉ TOEIC chứng chỉ IELTS hoặc chứng chỉ TOEFL đều được chấp nhận ở Đài Loan và ờ, mỗi một trường đại học thì sẽ có một yêu cầu riêng chính vì vậy mà cô tế Cát Lâm sau khi nhận được hồ sơ của các bạn sẽ có những cái phân loại và tư vấn chi tiết từ đó chúng tôi sẽ đưa ra được yêu cầu về chương trình ngoại ngữ là bao nhiêu điểm để phù hợp với yêu cầu của các trường đại học cũng như chương trình học Đài Loan ngoài ra thì chúng ta đối với các chứng chỉ tiếng Trung à, ờ, chứng chỉ tiếng Trung thì ở Đài Loan chỉ chấp nhận cái chứng chỉ TOEFL Chúc chỉ chứng chỉ TO tại Đài Loan và nếu tại à, của Đài Loan và được thi ở Việt Nam là ở Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội cũng như một số điểm chỉ định để có thể thi được chứng chỉ này. Và các bạn lưu ý là chứng chỉ HSK sẽ không được chấp nhận tại Đài Loan. Và về yêu cầu về chứng chỉ tốt thì uh, tùy từng yêu cầu và tùy từng yêu cầu của từng trường. Có trường thì sẽ yêu cầu top 2, có trường yêu cầu top 3, và có trường thì yêu cầu top 4 nên chúng ta có thể cân nhắc để có thể lựa chọn cái chương trình học cho phù hợp. Ngoài ra thì các bạn cung cấp cho chúng tôi hộ khẩu, gia đình và chứng minh thư nhân dân của bố mẹ trong bản photo và trong trường hợp mà chúng ta chưa kịp photo thì các bạn có thể mang bản gốc đến cho quốc tế Văn Lâm ờ, hoặc chúng các bạn cung cấp cho chúng tôi bản scan để chúng tôi có thể lưu lại hồ sơ của các bạn. Ngoài ra thì chúng ta nên à, ờ, chuẩn bị cho chúng tôi một bản giấy khai sinh, à, một bản giấy khai sinh bản sao của công chứng nếu trong trường hợp mà các bạn là có bản chính mà không kịp và sao công chứng thì có thể mang bản chính đến cho chúng tôi. À, tiếp theo đó là về bản CV tương thuật bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tiếng Trung nếu có. À, dựa vào cái năng lực à, dựa vào năng lực của các bạn thì chúng để công ty Cát Lâm có thể à, à, và kinh nghiệm làm việc cũng như kinh nghiệm cũng như thế mạnh của các bạn à, cô thầy Cát Lâm có thể dựa à, vào CV và bản tự thuật của các bạn để chúng tôi có thể lựa chọn tư vấn cũng như là và chúng tôi cung cấp các à, cái thông tin đối với các trường đại học bên Đài Loan một cách chính xác và phù hợp với các bạn nhất. Nên cái bản CV và tự thuật này rất quan trọng. Và các bạn yên tâm là chúng ta cũng không cần quá phải trong chuốt bởi vì à, chúng ta là bản CV và tự thuật này để cung cấp công ty quốc tế Cát Lâm và chúng tôi sẽ sử dụng cái bản tự thuật này để chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên và chỉnh chu lại cái CV cho chúng ta hoàn thiện hơn. Ngoài ra thì đối với một số chuyên ngành cố định như là đối với ngành dược hoặc là một số ngành thì các bạn là cần phải chuẩn bị cho cái đề tài mà chúng ta sẽ nghiên cứu sau này. đây là nếu bạn nào mà đã có thiên hướng mà chúng ta muốn thiên hướng về về nghiên cứu về mảng lĩnh vực nào thì chúng ta cũng có thể hoặc là bản thân các bạn đã có những kế hoạch nghiên cứu về các mảng nào rồi về lĩnh vực nào rồi thì chúng ta cũng có thể cung cấp cho chúng tôi để từ vậy thì các à, cái định hướng cũng như là các à, việc lựa chọn à, tư vấn lựa chọn giáo sư khi mà các bạn um, chuẩn bị sang Đài Loan du học cũng có thể được được chia sẻ được tư vấn kỹ càng hơn và đặc biệt là nếu trong quá trình học đại học mà các bạn thường các bạn có thể tham gia các cái chương công trình nghiên cứu khoa học hoặc là các bạn được lên báo thì đây là một trong những điểm cộng để các bạn có thể xin được học bổng ở mức level cao hơn nên là nếu mà các bạn có những cái à, cái thông tin trên thì cũng vui lòng cung cấp cho quốc tế Đăng Lâm để chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ cho các bạn xin được học bổng tốt nhất có thể. Và trên đây là những cái hồ sơ cần chuẩn bị đối với hệ du học thạc sĩ cũng như tiếng cũng như nghiên cứu sinh tại Đài Loan và à, chúc cho các bạn sẽ có sự lựa chọn à, kỹ càng nhất để chúng ta có thể à, có những học bổng cao nhất khi học ừ, gặp nghiên cứu sinh và thạc sĩ tại Đài Loan. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.